xin chào cả nhà mình vợ chồng Chiết à, Linh à, quay lại với mọi người đây hôm nay là vợ chồng Chiết Linh là ăn món đơn giản là bò bò sa tế nướng thôi với lại à, nấm à, đùi gà và đậu bắp hai bạn này ha và Linh có làm thêm một dĩa rau sẵn này bún chuối xài với rau sống ăn à, nhiều thể loại <laughs> và nước chấm là có mắm nêm với lại chao mình ăn ờ, đồ nướng Việt Nam mình không hiểu sao lên với chồng mình lại thích ăn chao với sa tế hơn thấy nó thơm thơm sao các bạn rồi ờ, bây giờ là mình sẽ nấu ha bạn ha bỏ thịt bò lên à hôm nay Linh nướng thịt bò á Linh có cái loại này nè ở Việt Nam mình thì mình nướng dầu còn cái chảo của Linh chảo không dính nhưng mà Linh thích bỏ cái này nè bạn đây là bơ rồi bơ này mình chúng ta những cái nguyên cục gì này tạo điện thoại vậy cho các bạn coi ha mình sẽ mình tạm về cho nó sạch sẽ mình chép nó lên rồi anh bỏ thịt bò lên nè nó thơm lắm nha bạn nha mình làm gì nè Đó. thơm ha bạn ha Đó. Wow, nó chế được thịt bò lên không thấy sao mà thịt bò mình lên làm với bơ nó thơm quá trời thơm luôn ngon quá có bớt nữa ừ. Ừ. lớn hơi dằn không bạn ha thì ừ, à, ai mà ở này bò né rồi chứ không phải bò gì mình cũng thấy né thiệt để mình bỏ ờ, nấm ờ, nấm đùi gà mà bên ờ, bên đem cắt bớt này chứ để nó bự quá không có được nấm đùi gà lên ướp tiếp sau tế về sau tế này sau tế của chơi mất luôn mặt vào lực đó Thơm quá Bỏ vô đi Bơ này ngon tan chảy rồi Bơ này ngon hả bạn ha Ở kia ấy bơ với thịt đổ một xíu Thơm quá Cái này bỏ miếng bơ vô mà thơm quá Đây là đậu bắp nha Ăn thịt bò thịt đều đậu bắp đi chín á không nhận thịt bò nó tái mau chín ghê ha bữa thì linh ăn thịt heo nay linh ăn thịt bò à, đi làm về nay linh lười quá linh qua siêu thị kế bên nhà linh mua thịt bò về linh cắt linh bỏ lên miếng luôn rau thì ngày có sẵn nè ớt đồn chè chè giúp cho tôi bỏ lên cái lát này nó đói tự nó làm ha hấp dẫn quá hấp dẫn quá bò này lên cắt ra luôn chỉ có bỏ dầu với miếng bỏ sa tế vô thôi còn sa tế nó cũng hơi à, sa tế lên mua của cm các bạn nó cũng hơi vừa vừa ăn à. còn mình chấm với lại à, cho rồi nhìn hấp dẫn cho bạn khá ngon như bạn ha rồi kéo xuống xíu này cho nó thấy Đấy rồi. đây là thịt bò chín rồi nha bạn chấm tròn thử ngon quá dễ nè ngon quá nên mua thịt bò mà nó có miếng mỡ đó bạn bởi vậy chiên lên nó thơm mà nó mềm thịt bò dễ sợ luôn thử có ngon à dạ để mình thử quên rồi <laughs> xin lỗi phải nha quên mời cả nhà mình luôn à, thịt bò nó thái tán vậy ngon nè ngon không ừ. ngon xin mời cả nhà nha mời các bạn nha ngon quá món này nhanh gọn lại dễ làm bạn nó hơi sậm xíu mà rất là thơm tại vì mình bỏ bỏ sa tế mình nướng á hấp dẫn quá ha à ngon lâu mà mình không ăn cái này ha món này ha ừ. Cũng tại vì à, mình không có cái mâm này mình nướng năm dạ. mấy rồi ha năm mấy nha mấy năm rồi lâu rồi đâu ăn món này từ ở việt nam mới có ăn chứ qua mỹ mình đâu ăn <clears throat> qua mỹ hai chồng mình chưa ăn lại đâu hồi mình ở nhà cũ ba năm mấy à hồi mình trước khi nhớ nhà cụ có mấy nướng ngoài trời đó à à à có nướng ngoài trời nhưng mà nó không được ngon như vậy ừ. bạn về nó có ướp bơ các bạn ừ. bánh trên bơ ngon ừ. nó đánh được gà ừ, ngon quá ta mình không nghĩ nó ngon được vậy á tại mình có bơ nè bạn hay là chấm cao ừ. hầu như cái cái bò này mà mỗi lần mình chấm với chao nó, nó, nó ngon quá hả tăng lên vị hay sao bạn ha ừ. mình nhất là ướp với sa tế nó là ngon ngon đấy đúng không đây là cái nước sốt sốt của ờ, mỹ nè bạn sốt này là nổi tiếng để mình chấm thịt uh, chiên nữa để mình thử thấy chấm thịt nướng này nó hơi ờ, giống như của mình Bạn là thấy không anh chấm thử cái này coi em này mình thử ra à, cái này nó béo béo chậm lên nước gì ren ren à, đó ren hay là mayonnaise chocolate sauce à chocolate con thấy ăn với chao là ngon nhất ừ nó nhọn lửa không mời cả nhà nữa mời các bạn nha rồi hôm nay là món khoái khẩu quá đó. chút <laughs> chút với ăn không à em bỏ thịt lên không biết cái loại nào giống hai chồng lên hai chồng lên thật sự rất là thích ăn thịt nướng tại lúc trước á mình không có biết cái dĩ này nên linh không có nướng trong nhà ở bên mỹ là nhà nào cũng hay có chế độ chống cháy là mà không có nướng trong nhà linh không ngồi cái dĩ này dễ nướng quá mà nó không có khói nhiều mà ngon quá ồ khá phải chuối chuối hả à, có ờ, chuối nãy em quên ngon quá trời có chuối quên ăn à, kèm biến xoài hai bạn ha xoài này chua hôm nay chua chuối miếng bún cái mình mình mình tự chế tác ra mình ăn thôi ừ. còn miếng thịt ngon quá mực bạn thịt ngon lắm bạn ơi bạn nào thử ăn cái này là chấm với mắm nêm thì nó ngon hơn có loại nào chấm loại đó ừ. cái này uh... cứng hả vàng dạ. ngon ngon ừ. nó bánh vàng ngon nha nó dạ nó nướng ngon nó béo á Thank ờ. ờ nó nó nó nó, <laughs> nó lì quá anh phụ phụ em anh phụ yên lật nó rửa em lật nó không đẹp ồ oh. hấp dẫn quá hấp dẫn chắc lấy miếng bơ bỏ lên mình giống mình chạy đua nó à <laughs> mình chạy đua lửa nhưng mà thịt bò mà nướng ở nhỏ ăn nó lại không ngon à, ha lửa lớn thì thèm rồi anh bỏ bơ dưới ngon quá và mà chúng nhà mình nấm đuôi gà nha nấm đuôi gà này mình nướng sơ sơ chín thì ăn vừa về là ăn ngon bạn ha chấm ngon quá ừ, ngon quá trời Lâu Sa tế nó cũng vừa miệng rồi Nam mình làm hay quá cái món bò với kèm với sa tế này hay quá ừ. anh thấy là ngon là ngon với kèm sa tế ừ. kiểu là kiểu Việt Nam mình ha vừa cay thôi vừa ngon bò nó chín quá bạn ơi bò này mau chín rồi luôn á cái bếp này nóng sướng quá bé đá bùi ha ừ. Ôi đừng thích ăn nấm bạn ơi nắng ngon quá bạn làm mình thèm hấp dẫn không hấp dẫn thì làm nha. dễ lắm nha bánh thì ngon quá bánh đùi gà ừ. như cái nồi đà gõ nó ngon hơn nồi đùi gà lớn bớt bớt lửa lên rồi ừ. không kịp không không kịp đua hai chồng em ăn không đua kịp nữa cái mâm này nó chín mà ăn không kịp chứ không phải là không kịp chín luôn mà ăn không kịp cái mâm này luôn chấm với cái sốt này cũng lạ miệng nè nhưng mà nó béo béo thôi nó không đậm đà bằng chao mình chấm thử sốt cái là ngon mùi sẽ tới nồng lên ác xì quá không hôm nay khám phá món này ngon không ừ. lạ vâng uhm. Vâng. sốt là ờ, chipotle lại béo ừ. cảm không đứt luôn nhận à, người Việt Nam mình phải thử quá hả <laughs> anh thấy cái món này à, rất ngon bò mình nướng sa tế vừa cay mà vừa, vừa ngon bò nữa. nóng quá ăn xoài chua đúng không đúng điệu ngon ha ừ. bây giờ là cuốn ừ, lạ lạ món gì là à, xoài chuối thay vì cuốn với bánh tráng mà lại sợ no quá nên không cuốn bánh tráng cái này nó là nóng như bò nướng giấm gì mình nên làm bò nướng mình ăn luôn bớt lửa rồi hả bữa Ô, cái này giống cuốn Hàn Quốc quá Ủa nó tự lên lửa hả ta Mời cả nhà nha Cuốn này ngon lắm Ngon mà. Ừ, để em thử uhm. Ừ. rác cũng vậy hả ừ. mà cả nhà nha mình làm nước <laughs> cuốn mình cho mấy mắm nêm nha ừ, chứ không phải là cho mấy chai nha mắm nêm nha Wow và vị mặn mặn cái này thay vì mình ăn bò nhúng giấm nhưng mà bò nướng mình ăn món này món kia mình kết hợp vô cho nó ngon mà ngon đúng không ừ. nay cuối tuần để chồng lên ăn lò nướng luôn đi làm về trễ quá bạn không biết ăn món gì cuối tuần mà đãi vậy là đặc là coi như là đặc sản mấy bạn <laughs> này giống như là ăn ngoài quán luôn à. ngoài quán cũng không được nhiều à. mà nó không có cái vị nó nó không có không có giống như mình hả ừ. thấy ăn với quế là ngon ừ. ừ. ngon hơn là ăn với lại uh, màu gai em đồng ý không ừ. anh thấy lần đầu tiên là ăn nóng đồ gà nướng các bạn nóng quá tại đồ nướng nóng nóng vậy ăn nó ngon các bạn ha hấp dẫn quá chấm như cái số cái này hơi lạnh bây giờ giống nước ngói rồi đó giống nước ngói đúng không bà đó thì giờ cái này qua đây cho cái này nó ra chậm còn miếng nóng vô gà ngon quá không biết cái dĩ này chắc phải 10 người à, bốn năm người các bạn ngồi ăn mới kịp nó nướng đi hai vợ chồng lại ăn không kịp luôn nó làm lẹ quá quá luôn nè cắt bớt thịt bỏ vào giữa là mình ừ, ừ mấy cái này nó chín lắm rồi phải có cái gì kế bên đừng thức ăn vậy ha sorry Được không? được rồi đừng nói dao Ủa, anh bật lửa rồi chứ đúng là hai vợ chồng mình ăn không kịp với thịt nướng chín luôn mà cái dòng thịt bò không phải phải phải nướng lửa cao phải không đúng rồi lửa cao bởi thì nó mới vừa chín tái cái là ngon các bạn ha bởi mình lại mình lại không ăn kịp hai không không kịp thịt bò này ăn với nhiều cái món quá mình phải làm cuốn mình thấy, thấy cái cành nấm này ngon quá nấm này nướng ngon không ừ. mốt mua nhiều ăn đó giờ linh linh xin xào nấm này linh xào không à mình thấy xào ra nó lạc lại quá mà giờ nay ăn nướng rồi ngon quá ừ nó nó một món này cái nấm này là nướng ok các bạn ngon lắm á ăn thêm miếng bún chắc bụng mà anh có ăn một cuốn rồi cuốn rồi hả ừ một cuốn rồi một cuốn nữa cho ngon ngon quá cái này chắc ăn giống kiểu Hàn Quốc nè à ăn kiểu Hàn Quốc trắng luôn có kiểu gì là thòm hết cũng bự ừ. này trắng bự ừ. bây giờ bóp cắt nhỏ rồi ừ. chín quá chín mẹ rồi bớt luôn phút rưỡi ớt để đúng rồi Hai các bạn ừ, vợ chồng lên làm video tới nay đã dài rồi để, để ăn chút xíu mà cũng no quá bạn ơi ăn nấm ăn thịt cũng màu no chỉ sợ linh làm quá chật tới lại ăn không hết à, hai vợ chồng linh uh, video tới đây xin tạm biệt các bạn nha hẹn các bạn ở video kế tiếp uh, cảm ơn các bạn đã theo dõi uh, kênh của hai vợ chồng linh tạm biệt các bạn hẹn gặp lại video sau ừ,